Xin chào quý vị các bạn. À, trong ờ, một vài tuần vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường đang có những biến động khá là mạnh và điều gì xảy ra trong một vài hôm nữa khi mà chúng ta tham gia thị trường vào điểm này. À, nếu các bạn để ý một chút thì khi mà các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là khi các bạn tham gia mua cổ phiếu thì cách đây một vài hôm Dũng có chia sẻ đó là gì ạ một số các điều kiện các bạn cần phải bán cổ phiếu ra khi các bạn mua mà nó xảy ra như sau để chúng ta hiểu rõ hơn những điều kiện như nào thì nếu các bạn đang có mặt ở trong cái livestream này thì chúng ta có thể nghe rõ comment số 1 ạ nếu anh chị em nghe rõ comment số 1 để Dũng bắt đầu trong cái uh, buổi livestream này Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ok, xin chào bạn Nguyễn Hằng, bạn Ngọc Đang. Xin chào Đặng Trung Đức, Tùng Trịnh, Nguyễn Phúc. À, xin chào là Tiếng Anh TV, Trần Hữu Hoài, Bích Hạnh, A4, Tùng Trịnh. Xin chào Nguyễn Thị Lai Xin chào tất cả bạn đã có mặt trong cái buổi hôm nay. Um, làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn thì ờ, chúng ta sẽ nhìn với góc nhìn. Thế hôm trước thì ờ, chúng ta thấy là thị trường giảm rất là mạnh, sau đó thì một phiên hồi rất là lớn. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn như nào, chúng ta hiểu như nào và chúng ta nên làm gì khi mà thị trường uh, chúng ta đặc biệt là vàng cuối năm thì việc mà giữ tiền hay là không giữ tiền lúc này thì uh, chúng ta sẽ chúng sẽ phân tích chủ yếu là thị trường chung để cho các bạn nhìn góc nhìn tổng quan đúng không ạ các bạn có đồng ý không ạ tức là chúng ta phân tích về góc nhìn tổng thường chung bởi vì khi mà Dũng mua cổ phiếu á, thì nó phải có sự đồng thuận giữa cổ phiếu và thị trường chung thế bây giờ chúng ta phân tích thị trường chung thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn ra được gì ạ được cổ phiếu đúng không phân tích thị trường chung là chúng ta sẽ nhìn ra cổ phiếu nên chính vậy thì chúng ta sẽ phân tích thị trường chung trước <clears throat> đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy à, đầu tiên đây là cái chỉ số vn 30 thì vn 30 đây là chỉ số vn 30 ạ à, nếu các bạn nào học về VNA nhé thì bạn có thể comment cho Dũng là cái chỉ số VN30 vào thì điểm này nó đang tích cực hay là tiêu cực nó đang là tín hiệu gì ạ nha bạn nào nếu bạn nào đã học về VNA hoặc là đã ứng dụng VNA thì các bạn nhìn thấy điều này để chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào xem là thực tế nó đang tích cực hay tiêu cực đầu tiên là cái gì ạ đây là nếu chúng ta thế thì trước khi mà chúng nói về cái điều này thì chúng ta cũng phải xem xem là uh, đầu tư cổ phiếu là chúng ta phải nhìn vào gì ạ à? kháng cự và hỗ trợ thì ở đây chúng ta nhìn nhá chúng ta nhìn đây rõ ràng là chúng ta nhìn ngay để chúng ta xem là <clears throat> đây nó có nhiều kháng cự hay hỗ trợ cái đầu đầu tiên đó đấy thêm một số bạn là SOW5 SOS5 ai nghĩ là SOS5 thì có thể comment ạ à. ai nghĩ là SOS5 thì comment thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ cái này nó như nào chứ còn không mà chúng ta hiểu sai là chúng ta gì ạ là chúng ta sẽ dẫn đến là nó ảnh hưởng rất nhiều thứ trong quá trình đầu tư thế thì ở đây chúng ta nhìn nhá các bạn để ý một chút ạ à, đầu tiên là nếu chúng ta nhìn về về cái vùng này là vùng kháng cự đúng không và trong cái vùng kháng cự này phân phối rất nhiều lần đấy thì bây giờ vùng kháng cự này và bên nó đi lên nó lên đây nó thất bại rồi nó lên đây nó thất bại rồi và bây hiện tại nhá là nó lại tiếp tục hồi thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai góc nhìn để các bạn nhìn đấy nhá góc nhìn đầu tiên ai có thể biết được đây là các bạn học là các bạn cần phải thực hành luôn tại vì có nhiều bạn cứ thấy rằng là khi mà các bạn không hiểu rõ thì các bạn uh, rất là là uh, không không không tốt trong quá trình đầu tư đó là đó là chúng ta mua ở một cái trạng thái là thị trường đã đi xuống đầu tiên chúng ta thấy nhá bắt đầu đi lên này đây quá trình hồi khi quá trình hồi này thì chúng ta thấy là giảm khối lượng lớn hay cao Đấy, chúng ta giảm khối lượng càng lớn hay cao và sau đó chúng ta thấy là những đợt hồi này khối lượng thấp đúng không và giảm khối lượng lớn hay cao và quá trình này kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng lớn hay cao ạ thế thì một cái người bình thường ấy, chúng ta hiểu đơn giản là nếu một quá trình đi lên này khối lượng thấp à, giảm khối lượng lớn đi lên khối lượng thấp giảm khối lượng lớn đi lên khối lượng thấp thì lúc này chúng ta gọi là phân phối mà lúc này sau khi phân phối xong thì nó sẽ gì ạ à? giảm thì nó giảm gì ạ à? nếu nó giảm giảm như nào ạ à? nó giảm nó giảm thẳng đứng này các bạn nhá thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu vùng này nó yếu bởi vì thế này vùng dưới này này nó không có hỗ trợ vùng dưới này nó không có sự hỗ trợ thế thì lên thì khối lượng thấp giảm khối lượng lớn lên khối lượng thấp giảm khối lượng tức là nó đang bị bán ra về vùng dưới là không có vùng hỗ trợ thì chúng ta biết rằng là nếu trong hợp thị trường nó giảm là ờ, nó giảm xuống dưới này nó giảm xuống dưới này mà chúng ta mua như vậy thì chúng ta rủi ro cao không ạ nếu giảm giảm xuống này thì rủi ro rất cao đấy cái điều đầu tiên các bạn cần lưu ý là khi các bạn mua các bạn thấy là nó sẽ rất là cao rủi ro rất cao cái thứ hai là nếu chúng ta phân tích cổ phiếu thì các bạn thấy là nó rất là dễ chẳng hạn bây bạn nhìn được cổ phiếu nhá nếu cổ phiếu này nó đi lên đến đây thì các bạn đếm quá, quá trình phân phối á nếu nó khoảng 3 bốn phân phối thì các bạn làm gì ạ nếu nó có nhiều cái phân phối các bạn làm gì ạ thì phân phối khoảng 3 bốn phiên phân phối thì chúng ta làm gì ạ thì trong khi mà đạt đỉnh nhá thì khoảng 3 phiên phân phối là các bạn phải bán thật nhanh tức là ở đây các bạn thì nhìn này đây là phiên phân phối à thực tế là đây là những phiên phân phối rồi chúng ta lấy là đỉnh phân phối thứ nhất phân phối thứ hai phân phối thứ ba vậy khi mà chúng ta thấy phân phối thứ ba rồi thì các bạn cần phải bán cổ phiếu ra nhưng bây giờ các bạn không bán thì một số lại mua vào bạn thấy không ạ khi mà phân phối như này thì một số lại bạn lại mua vào thì đấy là cái mà chúng ta sai lầm sau giả sử các bạn mua vào thì bạn lại mắc một sai lầm nữa nếu mua vào thì chúng ta làm gì ạ mua vào thì đây là dũng uh, ví dụ cho bạn nếu bạn mua vào nhé giả sử cho rằng là các bạn không biết phân phối nên bạn mua vào thì bây giờ làm nào để các bạn bán ra thì đầu tiên là gì ạ nó vi phạm cắt lót 4% bán một nửa 8% bán nốt các bạn hiểu không ạ nếu các bạn hiểu cái phần này thì thì có thể comment số 1 ạ nếu các bạn mua ở đây cắt lót 4% bán một nửa 8% bán nốt bởi vì chúng ta cần phải bảo toàn vốn đấy trường hợp đầu tiên ạ trường hợp thứ hai là các bạn đếm này sau khi mua xong thì các bạn đếm số phiên giảm nếu số phiên giảm nó lớn hơn số phiên tăng nha số phiên giảm nó lớn hơn số phiên tăng thì phải bán ngay đấy nếu nó xảy ra điều kiện này các bạn bán điều kiện thứ ba là nếu nó có 3 phiên giảm liên tiếp khối lượng lớn nếu 3 phiên giảm liên tiếp khối lượng lớn thì chúng ta cũng bán ra còn điều kiện thứ tư là gì ạ Nó là gãy SMA 20 thì cũng bán ra vậy nếu bạn mua cổ phiếu thì có thể là chưa gãy 4% bạn bán ra trước rồi để các bạn hiểu rõ thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nó giảm này nó hồi các bạn biết là cổ phiếu nó giảm gãy hỗ trợ thì nó hồi là chuyện thường xuyên xảy ra gãy hỗ trợ nó hồi nhưng hồi không có cái lượng thì cái việc mà nó có thể gãy xuống sâu này nó rất là cao nên các bạn thấy rằng là khi chúng ta đầu tư thì việc quá trình hồi phục như này là rất là yếu các bạn nhé rất là yếu nên khi mà chúng ta nhìn về phái sinh nhá thì các bạn thấy là nếu quá trình hồi phục yếu như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy đây là phái sinh này những cái quá trình nếu bạn nhìn vào phái sinh các bạn nhìn thấy điều gì diễn ra bạn nhìn thấy phái sinh à các bạn nhìn thấy là những cái đáy sau này đáy sau nó thấp hơn và cái quá trình giảm khối lượng rất lớn và hồi không có khối lượng giảm khối lượng lớn và hồi không có khối lượng hoặc là chúng ta thấy là hồi đây rất yếu vậy khi mà chúng ta nhìn thấy hồi yếu như này thì các bạn thấy là cái cái xác suất để bị tái sinh là nó bị hiện trong tương lai nên xác suất để có quá trình đi lên rất là cao à, là thấp ạ xác suất để hồi đi lên như này thực sự là rất là thấp nên nếu bạn nhìn thấy là đây là những cái gì ạ nó rất là yếu quá trình hồi này rất là yếu và khi nó yếu như vậy mà chúng ta lại cứ mua vào thì cái việc đầu tiên là chúng ta bị lỗ và nó ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc chúng ta trong quá trình đầu tư nhịp trước thì các bạn đã thấy là dũng ở đây là gì ạ là đáy nhưng bây giờ lại lên đáy mà cái này nó không tái tích lũy câu chuyện đây là nếu nó lên được nó phải tái tích lũy tái tích lũy như nào một là bây nó giảm rất mạnh như này trong trường hợp nhé trong trường hợp mà các bạn thấy nó đúng thì cái vùng hồi này cái hồi này này nó phải tạo ra khối lượng lớn và giá tăng mạnh nha rồi tạo ra khối lượng lớn và giá tăng mạnh đồng thuận với đó là, là các cổ phiếu giả sử như hôm nay chúng ta đấy là BIDB tăng rất mạnh thì nó phải có sự đồng thuận như kiểu dạng này nhưng cái cổ phiếu này thì theo Dũng thì nó cũng chưa đi được xa đâu ạ tại vì cái việc mà nó đang gì ạ nó đang trong quá trình gì tích lũy thôi còn khả năng đi xa vẫn chưa đi được còn là chúng ta có thể nhìn thấy nhiều cổ phiếu khác như là HPG tất cả phiếu lớn nó vẫn đang trong quá trình hồi phục biến động lớn cổ phiếu hồi phục biến động lớn này số lượng thấp này hồi phục biến động lớn tức là giao trong lượng lớn thì rõ ràng là nó sẽ không được xa các bạn nhớ là nó sẽ không được xa nên trong trường hợp bạn nắm giữ ở đây là bạn sẽ gì ạ sẽ rủi ro thế thì đấy là các bạn có thể hiểu rõ cái điều này hoặc là các bạn nhìn thấy là những cái cổ phiếu này nó hồi này nó hồi nhưng khối lượng nó cũng đạt thì nó có sẽ gì ạ chúng ta cần đấy lưu ý là vì phía trên này là cản kháng cự rất là mạnh đấy là cái mà các bạn cần lưu ý thì ở đây một bạn có gọi là cốc tay cầm cổ phiếu BIDB à, kính bắc và cốc tay cầm thì không biết là bao nhiêu bạn nghĩ rằng là hai cổ phiếu này là cốc tay cầm ạ KBC đấy thì để chúng ta vậy bao nhiêu bạn nghĩ là kinh bắc kinh kinh đô là cốc tay cầm ạ nếu bạn nào nghĩ cổ phiếu này là cốc tay cầm thì comment số 1 còn anh chị em nào không nghĩ ở comment số 0 thì ở đây chúng ta đấy nhá để các bạn đấy là thế thì nếu khi các bạn bình thường là bạn nào học về chương trình đầu tư nhà vô địch ấy, để cổ phiếu nó đi lên cổ phiếu đi lên thì nó phải làm gì ạ à? cổ phiếu mà nó đi lên á thì nó phải gì ạ à? cái đường trung bình 20 ngày này 200 ngày này 50 150 ngày và 50 ngày nó phải hướng lên nó phải hướng lên nhưng bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu này nó đang nằm ở dưới kênh dưới đấy nó là kênh dưới đấy là cái thứ nhất là các bạn phải hiểu rõ rằng là đó là kênh dưới và thứ hai là xu hướng của nó là xuống giảm đấy là xuống giảm và thứ ba bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ đó là trong quá trình nó hồi phục này nó không có khối lượng nó không không đạt nó có khối lượng thế thì đầu tiên là khối lượng không đạt thứ hai nó kênh dưới xuống dưới thứ ba là nếu nói về kết quả kinh doanh cổ phiếu này thì nó không đáng để chúng ta đầu tư thế nên khi mà chúng ta nhìn thấy nó hồi như này chúng là cốc tay cầm thì đấy là cái mà chúng ta phải xem lại cái cốc tay cầm nó như nào như đây không phải là cốc tay cầm nhé tại vì nó kênh dưới cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu trả GDP liệu cốc tay cầm hay không thì về các bạn nhé thì chúng ta đang thấy là rõ ràng là cái đường này đường bao nhiêu ạ mà 200 này vẫn đang đi ngang tư xuống của nó thì xu hướng của nó vẫn đang đi ngang xu hướng của nó đang đi ngang xu ngắn hạn thì có thể nó đang có dấu hiệu hồi phục tí nhưng xu hướng chung ở hạn đang đi ngang nên rõ ràng là đây không phải là cốc tốc tay cầm nếu chúng ta nhìn vào trend thì rõ ràng là cổ phiếu này vẫn đang là gì ạ à? sideways thôi nó đang phải đi sideways thôi nó chưa phải là tạo ra xuống đi lên nên nếu mà xu hướng đi lên thì nó đây nó không phải đây nó không phải là mô hình tích cực. cập đấy chúng ta lưu ý ạ chúng ta chỉ biết rằng là bây giờ nó có chút hồi thôi nếu nhìn về góc độ biểu tuần thì nó có thể là tạo ra gọi là mô hình hai đáy nhưng mô hình hai đáy trong một cái quá trình trend này thì nó cái xác suất của nó thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu chen xuống như này thì mô hình hai đáy như này trên buổi đầu tuần thì chúng ta thấy là khối lượng này vẫn là lớn nên chúng ta thấy độ tin cậy của nó vẫn chưa phải là cao chúng ta phải đợi thêm thời gian nữa nhé nếu muốn biết cổ phiếu này thành công hay không thì thường là những cái cổ phiếu này khi nó tạo ra một cái nền đi ngang này thì nó cần phải biến động hẹp đúng không nó cần phải biến động hẹp ở đây thì trước khi nó lên các bạn đấy là ok nha đấy là cách của các bạn cần đấy. cái con đáy của nó thì rõ ràng là đáy này nếu mà chúng ta tính từ đâu ạ à? tính từ đây à nếu tính từ đây thì nó đang là sideways không phải xung tăng đấy, thế thì để chúng ta hiểu rõ cốc tay cầm như nào à, cổ phiếu VIX đúng không đấy, một bạn cổ phiếu VIX VIX thì hiện tại nó đang tạo đáy chúng ta đang thấy là đang vùng đáy doji đáy đấy, doji đáy nhưng bây giờ nếu mà đầu tư dạng cổ phiếu này thì Dũng cũng không không đầu tư đâu ạ bởi vì nó đang biến động trong vùng đáy và biến động như này thì chúng ta sẽ thấy là kênh mọi thứ đều là kênh đi xuống hết nên chúng ta đầu tư theo dạng này nó sẽ không an toàn thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là các bạn khi các bạn đầu tư thì đầu tiên chúng ta cần phải nhìn xem cái tổng thể nó như này á cái tổng thể của thị trường chung thì rõ ràng là hiện tại cái xác suất của nó là giảm là cao các bạn nhá xác suất giảm sâu là cao hồi này hồi khối lượng thấp này và thứ hai hôm nay cũng hồi khối lượng rất thấp nữa thì cái xác suất giảm mạnh là cao đấy các bạn thấy là khi hồi khối lượng thấp xác suất giảm là cao nên nếu trong hợp mà nếu nó đi lên nó phải vượt qua cái đỉnh này phải vượt qua khối lượng này mà dòng tiền để vượt qua khối lượng thời điểm này lên còn chẳng có khối lượng mà tự nhiên lại tạo ra khối lượng lớn thì cái điều này rất là khó xảy ra các bạn nhá điều này rất khó xảy ra nên các bạn lưu ý là nếu chúng ta đầu tư mà cứ thấy nó rẻ các bạn mua vào thì các bạn sẽ gặp những cái rủi ro nhất định trong đây còn khi mà các bạn mua vào thì các bạn nhìn thấy là những cái cổ phiếu các bạn mình bán ra chẳng hạn như là cổ phiếu mà biến động lớn đấy nó rơi xuống như này hồi không có ruộng thì nên bán ra đấy, nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu này nha cái vùng này chúng có nói là tái tích lũy nhưng bây giờ nó không tái tích lũy thì thôi chúng ta cần phải thoát ra chứ tại sao chúng ta lại cứ mua vào đấy hay là một bạn có thể liên việt quốc postbank đấy thì liên việt quốc postbank là cổ phiếu có tái tích lũy không thì cổ phiếu này chúng ta cũng hiểu đơn giản này này chúng ta nhìn nhá đây là những cái cục khối lượng rất lớn cục khối lượng lớn cục khối lượng lớn thì nó rất khó để vượt qua đây nó rất khó để vượt qua đây nên nó hồi thì các bạn cũng thấy rằng là cũng không nên không nên mua cổ phiếu mà nó ở cái vùng nó không có tích lũy mà nó hồi như này thì chúng ta phải đợi thời gian tại vì nó không an toàn đấy nó không an toàn hoặc là chúng ta nhìn thấy STB tóm lại là các bạn mua vùng này cũng không biết như nào nhưng về các bạn mua vùng này nó dao động lớn như này là không an toàn cổ phiếu mà nó đang ở trên cái vùng này nó dao động lớn này nó không đi được xa đâu các bạn nhé nó không đi được xa đâu nên chúng ta hãy gì ạ Tâm nhắc là thời điểm này là chúng ta nên gì ạ? Nên nên nên có thể đứng ngoài tại vì cuối năm rồi. Đấy, cuối năm rồi chúng ta biết rằng là nếu bây giờ tiền mà chúng ta đưa vào mà rõ ràng là Dũng không biết thời điểm này sau cái Tết dương lịch như nào nhưng thời điểm này nó đang rất là gì ạ? Là rủi ro, rất là rủi ro. Các bạn mua cổ phiếu nào thôi, chúng ta đếm này, phân phối này phân phối liên tục này. Đấy. thì cái quá trình mà liên tục như này thì số lượng giảm nó lớn hơn số lượng tăng thì hãy cân nhắc ạ uhm, đây sẽ là bạn này tái tích lũy thế thì ở đây chúng ta đây nhá đấy thì, thì quan trọng chúng ta có đầu tư đây chúng ta nhìn thấy là đây là những cái đỉnh sau này đang phân phối rất lớn này thì tại sao phải tái tích lũy ạ cái cổ phiếu này khi mà nó đến vùng này người ta bán ra rồi thì đến đây nó kéo lên để bán nốt rồi nha lưu ý nha nó bán nốt rồi. thế thì chúng ta thấy là thế thì câu chuyện ở đây là nếu bạn mua thì điều diễn ra <clears throat> theo các bạn là năm 2023 lúc nào cũng mua thì điều diễn ra theo các bạn điều gì diễn ra nếu năm 2022 mà chúng ta cứ mua cổ phiếu điều diễn ra cái thứ hai là trong trường hợp chúng ta mua thì rõ ràng thỉnh thoảng có một sóng nhỏ chúng ta mua chứ đúng không nên nếu chúng ta mua thì điều diễn ra theo các bạn điều diễn ra chúng ta còn tiền là để đầu tư không ạ nên khi mà chúng ta cái quan trọng là này, này bạn đầu tư đúng hay sai không quan trọng quan trọng là kiếm tiền bằng tiền đấy thì chúng ta phải hiểu rõ rằng là phải có sóng đáy thì Dũng có nói rằng là cổ phiếu gì ạ à? HTG là cổ phiếu tốt đấy thì bạn mua vào đến bây giờ nó nó xấu thì mình bảo xấu chứ tại sao để mua, mua cổ phiếu này được đúng không nó xấu thì chúng ta phải bảo xấu <coughs> còn HAG <coughs> lúc này cái điểm này là thực tế là lúc lúc này chúng ta nên giữ được <coughs> không tiền có thể các bạn hiểu đơn giản là tiền lúc này thị trường lúc này trong ờ, xu dòng tiền hay là trong vết A thì lúc này nó sẽ kiểu này <clears throat> thị trường nó sẽ test lại trong tái tích lũy tái tích lũy ở đây thì lúc này chúng ta mua sao còn vùng này là vùng rất không an toàn chúng nói các bạn này gì ạ vùng này là vùng không an toàn còn cái vùng này là vùng có điểm bùng nổ theo đà đúng không thì chúng ta mua nhưng bây giờ nó phải test lại và trong VSA thì nó cần phải tái tích lũy còn khi nào nó vào trend tăng này, đấy nó vào trend tăng này, này thì bạn có hỏi Dũng thì Dũng bảo mua đi mua đi mua đi mua đi đúng không cứ mua đi mua đi thôi nhưng bây giờ nó vào trên giảm thì chúng ta phải hiểu phải chấp nhận điều này thôi ạ đấy thì đây là để cho các bạn hiểu rõ đó là trong trend tăng xuống tăng thì chúng ta mua trong xuống giảm thì chúng ta đứng ngoài và hiện tại thì nó đang xuống giảm và tỷ lệ rủi ro lúc này nó rất là cao nên nếu chúng ta cần phải biết đó là lúc này thị trường nó đang rủi ro nhá thị trường đang rủi ro thì bạn cũng nên nhá đang rủi ro thì bạn cũng nên thì giống như là thị trường à, nên đứng ngoài thấy chưa đứng ngoài một lần nữa xin cảm ơn các bạn thì trước khi kết thúc cái chương này thì Dũng thấy rằng là một là gì ạ thị trường nó hồi nhưng tất cả quá trình hồi này yếu lắm rất là yếu nên là yếu này thì các bạn hỏi bất cứ cổ phiếu nào thì Dũng cũng trả lời đó là Dũng sẽ không khuyến nghị đầu tư này thế thôi nó hồi như này yếu như này tại sao lại khuyến nghị mua nhỉ nên chúng ta mua cổ phiếu nào hay là cổ phiếu nào đấy là các bạn hỏi thì Dũng thấy là cái này nó yếu yếu thì, thì cổ phiếu bạn có tốt đến mấy thì trường nó giảm tất cả giảm hết nên vấn đề này đã đấy chúng ta sẽ dừng ở đây ok một lần nữa xin cảm ơn à, tối nay thì có cái lớp xuống dòng tiền ấy, bắt đầu Dũng chuẩn bị vào lớp thì bạn nào có tham gia thì có thể đăng ký bên dưới thì Dũng để đường link để các bạn đăng ký à, một vài phút nữa thì đấy, à, một vài phút nữa thì à, Dũng sẽ à, vào cái lớp này thì bạn nào hỗ trợ thì gửi cái đường link để cho các bạn có thể đăng ký vào cái đường link khi chúng ta tham gia cái chương trình này ok xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo à, với thị trường lúc này thì hãy bảo vệ vốn bảo vệ vốn là bảo vệ vốn là điều quan trọng nhất ạ